Thu âm radio quảng cáo doanh nghiệp với các nghệ sĩ nổi tiếng, radio là một trong những hình thức truyền thông cổ điển nhất, và thế hệ 8X, 9X bây giờ chắc không ai chưa từng được nghe nhưng bản thu âm radio các thể loại như truyện tình cảm, truyện trinh thám, ca nhạc, quảng cáo, v.v. Khi xã hội càng phát triển, con người càng trở nên sống vội, họ không có nhiều thời gian, lười đọc lười cảm nhận, chính vì thế mà hình thức truyền tải các bản thu âm radio trở nên phổ biến, đa dạng hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Hiện nay các doanh nghiệp đang dần chuyển sang hình thức truyền thông thu âm phát radio bởi tính thông dụng. Đa dạng, chi phí đầu tư thấp, đem lợi thế lớn về việc tiếp cận khách hàng và khả năng chia sẻ, lan truyền thông tin rộng rãi. Nhưng các doanh nghiệp cần làm gì để thu âm phát radio đạt hiệu quả cao nhất? Bài viết dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp trả lời câu hỏi này. Trước hết, để thu âm phát radio đạt hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải tìm được cơ sở thu âm chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, chi phí hợp lý thì Ign Media là một nơi lý tưởng. Icon Media được biết đến là nơi mà quý khách có thể thoải mái lựa chọn giọng đọc đa dạng, giọng nam, giọng nữ. Giọng chuẩn miền Bắc, giọng chuẩn miền Nam, giọng phát âm tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, giọng đạt chuẩn. Ngoài ra Icon Media còn chỉnh sửa và lồng ghép nhạc để đáp ứng mọi yêu cầu và đem lại chất lượng tốt nhất đến khách hàng. Đặc biệt hơn, Icon Media còn cung cấp voice của một số nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Quang Thắng, nghệ sĩ Công Lý, nghệ sĩ Quốc Khánh, nghệ sĩ Chí Trung, Nghệ sĩ Vân Dung, sau khi đã tìm được đối tác thu âm cho mình, các doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn nội dung cần thu âm, quảng bá. Icon Media sẵn sàng phục vụ cho các quý doanh nghiệp sửa soạn nội dung thu âm với chi phí hợp lý. Chỉ với những điều đơn giản trên, các doanh nghiệp đã có thể có được bài thu âm phát radio hiệu quả nhất. Từ đó việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu doanh nghiệp trở nên đơn giản hơn nhưng vẫn nhận được sự thu hút, quan tâm từ phía khách hàng. Icon Media rất hận hạnh được đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển và bền vững, Mọi chi tiết vui lòng truy cập website http 2 2 media dinh vn hoặc gọi điện thoại đến số hotline 092 7102 666 hoặc 0982893560 để được tư vấn và hỗ trợ. Email media.dinh.vn, địa chỉ tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, giờ làm việc 8 đến 20 giờ hàng ngày.